mà khi mà chúng ta xử lý ờ, thuần túy về đảng vụ thôi đối với một số đảng viên có hai quốc tịch thì chúng ta cũng xử lý chưa có xong kỳ này ờ, thì trong quy định những điều đảng viên không được làm thì khẳng định cái điều này nó còn mạnh mẽ và rõ ràng hơn cho nên nó là nó cũng cần có một cái bước rất là khẩn trương dĩ nhiên có một cái bước chuyển phù